Xin chào, tiệm đàn Hoàng Piano giành giật dữ lắm mới nhập về được cây đàn Kawai CA12 mang đến chất lượng âm thanh trong trẻo, mạnh mẽ theo đúng tiêu chuẩn Kawai Nhật Bản. Bản cộng hưởng của cây đàn này được làm từ gỗ rắn chắc, đã chọn lựa cẩn thận và thử nghiệm một cách khoa học để đạt đến độ ngân và thanh âm tốt nhất. Nhờ đó tạo ra tiếng đàn hay hơn, với âm vực chuẩn hơn nên mua cây đàn này chơi cho sướng lỗ tai. Và xin nhớ rằng chỉ đến Hoàng Piano, bạn mới có được cây đàn chất lượng nhất với giá rẻ nhất tại Việt Nam.